có nghĩa là với cái chương trình này bên Di sẽ hỗ trợ cho những anh chị và các bạn đang quan tâm đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz và có thể là hỗ trợ cho anh chị ở mức tài chính có thể là lấy nhanh nhất có thể thay vì uh, các anh chị các bạn uh, đã thích đã rất là mong muốn được sở hữu một cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi nhưng cái thời gian có thể là một năm hoặc là hai năm nữa các anh chị và các bạn mới có thể sở hữu được cũng như là tích lũy cho mình một cái khoản à, tiền dự trữ à, thì với cái chương trình này các anh chị có thể sở hữu xe Mercedes-Benz ngay và luôn luôn các bạn đó chỉ với 5 triệu đồng trên một tháng là các anh chị và các bạn đã sở hữu được cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi đó thì với 5 triệu đồng một tháng các bạn không phải là tất cả những cái mẫu xe bên Di đều à, trả ở cái mức 5 triệu đồng một tháng với cái thông điệp này Mercedes-Benz muốn đưa ra ở một cái mức coi như là thấp nhất đó thấp nhất là 5 triệu đồng thì đối với cái chiếc xe đang áp dụng là C180 đó nhưng mà tùy theo những cái mẫu xe chẳng hạn như là C200 hoặc là C300 hoặc là E hoặc là những dòng xe GLC thì bên Di sẽ có những cái mức trả tương ứng chẳng hạn như uh, à, các diện tích C200 Exclusive thì có thể trả đâu đó khoảng tầm 6 triệu đồng một tháng đó, hoặc là C300 MG thì chỉ với mức là 8 triệu đồng một tháng vân vân và vân vân đó thì à, những anh chị và các bạn nào đó đang quan tâm đang thích một cái mẫu xe nào đó thì các anh chị à, đừng ngần ngại gọi cho Di đó thì à, tùy theo những anh chị lựa chọn cái thời gian nhận xe cũng như là cái màu sắc cũng như là cái dòng xe nào đó thì bên Duy sẽ có một cái đội ngũ tài chính sẽ làm việc với anh chị các bạn cũng như là tư vấn cho anh chị các bạn làm sao các anh chị các bạn có thể trả thấp nhất có thể ha thấp nhất có thể luôn đó thì với cái chương trình mà hỗ trợ tài chính đặc biệt này thì bên duy muốn là uh, những anh chị và các bạn nào đó mà uh, đang rất là mê, đang rất là bị say đắm bởi những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà chưa có cái điều kiện để sở hữu và ừ, đâu đó, đâu đó còn đang uh, tìm hiểu những cái mẫu xe phổ thông hơn chẳng hạn như là uh, Honda, Kia hoặc là kể cả Toyota đó thì Duy nghĩ là với mức trả mà 5 triệu đồng một, một tháng thì các bạn sở hữu được chiếc một chiếc xe Mercedes-Benz thì Duy nghĩ là à, so với những cái mẫu xe à, so với những cái mẫu xe mà phổ thông hơn thì các bạn thấy không trả thấp hơn rất là nhiều luôn đó thì với cái chương trình này chi tiết như thế nào và điều kiện áp dụng như thế nào thì các anh chị à, hãy gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979 đó